Trước hết, khái niệm của từ lấy Từ lấy được hiểu đó là từ được tạo ra bằng cách phối hợp các tiếng mà trong đó các bộ phận của tiếng được lặp lại. Nhớ nhé, nó được lặp lại. Nó có thể lặp lại âm đầu, lặp lại vần, lặp lại âm đầu và vần. Ví dụ này, trong câu thơ, tác giả Hoàng Trung Thông đã viết thuyền ta chậm chậm vào ba bể núi rừng treo leo hồ lặng im lá rừng với gió ngân xe xẽ họa tiếng lòng ta với tiếng chim ngoài những vần điệu của sự bất vần giữa các tiếng bên cạnh đó tác giả đã sử dụng các từ có những bộ phận của tiếng được lặp lại mà chúng mình vừa tìm hiểu đó là từ láy vậy hãy quan sát vào ví dụ con có nhận diện được bộ phận nào của tiếng đã được lặp lại trong những câu thơ này không? Câu thứ nhất, ta có từ chậm chậm. Nó giống nhau về âm chờ, giống nhau về vần âm. Hay câu thơ hay câu thơ thứ hai, ta có từ treo leo. Từ treo leo này có bộ phận nào của tiếng giống nhau? Đó chính là vần eo. Hay câu thơ thứ ba có từ được lặp lại cả vần e cả âm s chỉ khác mỗi thành thôi như vậy trong câu thơ này ta có ba từ lấy chậm chậm treo leo xe sẽ góp phần với âm điệu với hình ảnh của bài từ lấy tạo nên giá trị biểu cảm tạo nên âm sắc riêng biệt cho câu thơ